Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin của Carolan. Hôm nay, Carolan xin phép giới thiệu tới quý anh chị dự án biệt thự ven sông Sài Gòn ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí tọa lạc tại khu đô thị Vinhome Central Park 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Nằm trong khu đô thị Vinhome Central Park rộng 43,9 hecta, The Village rộng 3,6 hecta bao gồm hơn 90 căn biệt thự sang trọng, mang một chuẩn mực mới về môi trường sống thời thượng cho những cư dân đẳng cấp. Là khu biệt thự biệt lập nằm bên cạnh công viên cây xanh rộng 14 hecta. The Village sở hữu hệ thống điện dự phòng 100%, wifi miễn phí, hệ thống lọc nước sinh hoạt tiêu chuẩn cao uống được trực tiếp tại vòi. Điểm riêng biệt tại khu biệt thự sang trọng này là có tới 6 chốt an ninh cùng hệ thống camera giám sát 24 trên 7 nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho cư dân. Với bến thuyền đẳng cấp bên sông Sài Gòn, The Village tạo ra được một điểm ưu việt mà hiếm dự án cao cấp nào sánh kịp. Toàn bộ các căn biệt thự tại The Village đều có mặt thoáng nhìn ra sông và khu công viên cây xanh khoáng đảng. Với giải pháp quy hoạch kiến trúc thông minh, Biệt thự nơi đây được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Cư dân của The Village không chỉ có đặc quyền với các tiện ích dịch vụ dành cho giới siêu giàu tại The Village mà còn được cộng hưởng tất cả các tiện ích tiêu chuẩn 5 sao vượt trội của cả khu đô thị Vinhome Central Park bao gồm sức khỏe, y tế, bác sĩ gia đình, nút bấm y tế tại nhà kết nối với bệnh viện quốc tế Vinmec, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, School, chăm sóc vườn, dọn bể bơi, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, chăm sóc xe, các dịch vụ tại gia như dọn phòng, đặt đồ ăn. Đặc biệt, an ninh luôn được đảm bảo với hệ thống camera giám sát. Đội tuần tra thường xuyên và nút bấm intercom kết nối trực tiếp giữa biệt thự và văn phòng an ninh. De Villard mang tới một cuộc sống thật sự thượng lưu cho tầng lớp quý tộc, đồng thời khẳng định những giá trị tuyệt vời về chất lượng, đẳng cấp và phong cách sống của mỗi chủ nhân. Địa chỉ của dự án khu đô thị Vinhome Central Park 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Chúng tôi xin báo giá một số biệt thự Vinhome Central Park mà chúng tôi đang nắm một Căn hoàn thiện có nội thất cao cấp, rộng 350 m2, bao gồm một hầm rượu, một trệt, ba lầu, căn gốc cửa đông bắc. Giá 98 tỷ. 2. Căn hoàn thiện có nội thất cao cấp, rộng 257 m2, bao gồm một kho, một trệt, ba lầu, cửa hướng Tây Nam, giá 84 tỷ. 3 căn thô 375 m vuông, căn gốc một hầm một trệt ba lầu, cửa chính tây, giá bán 90 tỷ. Căn thô 325 m vuông có một trệt ba lầu, giá bán 100 tỷ, cửa chính tây. Và căn lớn 500 m2, giá 138 tỷ bao gồm một hầm rượu, một trệt và ba lầu. Ngoài ra, còn có thêm những căn diện tích nhỏ hơn với giá tốt hơn. Quý khách hàng hoặc anh chị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0949 35 88 88 để có thể xem nhà và vị trí thực tế của từng căn biệt thự. Ngoài ra, chúng tôi nhận đặt hàng mọi bất động sản theo yêu cầu của quý khách hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý khách hàng đã lắng nghe và theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.